Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé Hiện tại giờ đang buổi tối các bạn ạ à. Đang buổi tối ngày mùng 7 tháng 5 năm 2019 thì là ngày thứ ba Thì đặc biệt của chúng ta ngày thứ ba thì lại là chạm 3 các bạn nhé Và là tổng 3 ờ, luôn Và chạm không Hôm nay vẫn không liên quan gì hôm trước các bạn ạ Hôm qua mình nói các bạn là ờ, sẽ liên quan, hôm nay không liên quan Hôm trước là ngày thứ hai thì chạm 2 Ngày chủ nhật chạm không ngày mai thứ ba có chạm 49 hay không đấy là theo mình tính suy nghĩ và suy đoán của hội đồng số số người ta hay tính kiểu như vậy các bạn ạ chia sẻ cho các bạn một chút về cái ờ, đặc biệt hay đi kiểu như vậy thì mình kiểm tra một chút về phần lô tô cho các bạn một chút nhé thì lô tô ngày hôm nay các bạn lại lô tô hai nháy ngày hôm nay thì chúng ta có con 17 và hai nháy này và con 59 và hai nháy này và hôm nay thì lô tô quay rất đều không có đầu là bị câm cả đặc biệt của chúng ta hôm qua là nhỏ nhỏ là 42 tổng 6 hôm nay là 30 cũng là nhỏ nhỏ và là lẻ chẵn ngày mai thì là to nhỏ theo mình nghĩ là như vậy ngày hôm qua là ngày ờ, mùng 7 à, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2019 các bạn ạ thì mình cũng lên kênh chữ số tất cả các bạn tham khảo cho ngày ờ, mùng 7 tháng 5 năm 2019 đặc biệt về phần lô tô các bạn nhé về phần lô tô thì mình à, chốt cho các bạn đó là bạch thủ là 39 và lót là 98 thì chúng ta con 39 của chúng ta hôm nay nó không ra nó không rơi lại các bạn hôm qua mình bắt lại con 39 rơi nhưng nó không rơi lại thì nó ra được con 98 lót thôi các bạn nhé 98 lót thôi còn đâu là xong thủ lô là 6886 của chúng ta cầu hôm qua ăn thông đó là 3443 và cặp thì hôm nay nó bị đứt con gian đặc biệt 48 số đây mình rất là kết có bốn con đặc biệt tôi lên cái dàn 48 số cho các bạn chạm tổng tất cả cho các bạn là 48 số thì kết có hai con đặc biệt à, 4 đặc biệt đó là 020 và 502 có chạm 05 cho chúng ta thì nó lại ra là con 30 cho chúng ta các bạn ạ con 30 thì trong dàn thì cũng có đó là 0330 đây tại vì chúng các bạn xem dàn à, xem đặc biệt đây các bạn xem thì các bạn biết nó đang đi cách cách mà hôm nay tổng 05 lại cách hôm tổng 05 thì hôm nay nó cách thì nó lại giao không các bạn ạ chứ không phải nó ra còn 0225 gì thì chúng ta đã ăn được bốn số đặc biệt thì vậy chúc mừng các bạn hôm nay ở trên YouTube thì mình ờ, chỉ giúp các bạn đó là ăn được cái dàn đặc biệt 48 số là con 30 và xong thổ lô thì không về và con nót là lô tô đó là con 98 phần lô tô hôm nay ở trên Zalo thì mình chốt cho các bạn đó là hôm nay mình chốt cho các bạn là bạch thủ lô là 89 nót 98 bắt lại con 89 cầu đi đẹp quá bạch thủ nhưng mà không ăn các bạn còn 89 của chúng ta hôm nay nó lại không ở lại mà nó về con 98 nót nếu các bạn chơi xong thủ lô hôm nay thì các bạn cũng có chút lời thì chúc mừng các bạn mình vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo thì chúng ta hôm nay chỉ có trên kênh thì chỉ ăn được cái dàn đặc biệt 48 số thôi và ăn được con nốt 98 của nó trên Zalo trên nhóm thì chúng ta ăn được xong thổ là 8998 và chúc mừng các bạn nhé còn đâu là ngày mai là ngày mùng 8 tháng 7 năm 2019 mình lên cho các bạn cái dàn đặc biệt cái dàn đặc biệt đây dàn đặc biệt 45 số lên hết cho các bạn rồi rất kỹ rồi để cho ngày mai cho tất cả bạn tham khảo cho ngày 8 tháng 5 năm 2019 bạn là bạch thổ lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 74 và lót đó là con 56 các bạn nhé và xong thổ lô ngày mai quyết định bắt lại cho các bạn con 49 và 94 không phải lý do mình bắt lại cho các bạn đâu nó có cầu kèo cả các bạn nhé cầu kèo cả chứ không phải có lý do là thích là bắt lại cho tất cả các bạn còn đâu là số Zalo nhóm đây 0868302096 cho tất cả các bạn tham khảo từ lô tô đặc biệt còn hôm nay chúng ta đặc biệt thì mình à, không lên dàn này cho các bạn mình lên à, cái dàn khung cho các bạn tại vì dàn khung ở bên mình thực ra là 48 số trong 3 hôm ấy các bạn đặc biệt các bạn ăn 80 90 và 99 chơi trên web thì các bạn không bao giờ thua các bạn nhé từ trước giờ mình lên chốt số đặc biệt khung 48 số nuôi trong 3 hôm cho tất cả các bạn ở trên nhóm các bạn chơi từ 90 các bạn cũng có rất nhiều lời mà 99 thì càng nhiều lời còn là 80 thì các bạn vẫn lời ít nhưng quan trọng số vốn của các bạn thôi và cách vào tiền theo hướng dẫn của mình cho nó hợp lý chúng ta mỗi tuần là chúng ta có thu nhập ví dụ như là 3 4 triệu hay 5 triệu từ cái dàn đặc biệt khung của mình trong 3 hôm một tuần hai khung chúng ta cách vào tiền hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ có thu nhập lô tô hôm nay ở trên Zalo nhóm thì mình chỉ giúp các bạn đó là ăn được con 98 song thủ thôi chúc mừng các bạn nhé thì các bạn trước khi kết thúc video thì mình cũng ờ, ngày mai cũng là ngày thứ tư vẫn là ngày làm việc của chúng ta hàng ngày mọi tuần thì mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày chúng ta làm việc là luôn là xuân sẻ trong công việc của các bạn và thật là an toàn trong công việc của chúng ta lao động và các bạn xem kênh các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn like để ủng hộ kênh và ủng hộ tất cả anh em đội ngũ và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai và tất cả các bạn nhé cầu kèo thì rất là cầu kèo từ lô tô rất đặc biệt nhưng mà mình sẽ không chỉ cho các bạn chỉ cho các bạn thì nó dối mắt lắm thứ nhất là dối mắt thứ hai nữa là bị loạn số cho tất cả chúng ta và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé